Theo thống kê khảo sát người tiêu dùng hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương của Campaign Asia Pacific và Nielsen IQ vào năm 2021, Vingroup, tập đoàn niêm yết lớn nhất Việt Nam, đã lần đầu tiên xoán ngôi Vinamilk để trở thành thương hiệu nội địa được yêu thích nhất tại quốc gia này. Được thành lập bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tiền thân của Vingroup là một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm khô tại Ukraine vào năm 1993. Tính đến hiện nay, tập đoàn này đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau trong suốt thời gian hoạt động, bao gồm phát triển bất động sản, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sản xuất xe hơi, công nghệ dần chiếm lĩnh một thị phần quan trọng trong nước và tương lai là cả trên thị trường quốc tế. Đó là những gì mà truyền thông Việt Nam cũng như một số quốc gia châu Á khác đã phản ánh. Còn đối với thế giới phương Tây, hay cụ thể hơn là Mỹ và châu Âu, những nền kinh tế hàng đầu thế giới hiện tại thì sao? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay về sự ảnh hưởng của Vingroup lên thị trường quốc tế thông qua bài viết The Rise and Rise of a Vietnamese Corporate Empire của nhà báo John Reed trên tờ Financial Times vào ngày 27 tháng 6 năm 2019 và được dịch bởi tác giả Husky Wanna Fly trên Spyroom ngay thôi nhá. Trước khi bắt đầu, Spider Room có 3 thông báo nho nhỏ. Thứ nhất, bài viết này được viết từ năm 2019, nghĩa là ít nhiều thông tin cũng đã lỗi thời. Chúng mình chọn bài viết này là bởi vì muốn mang đến một góc nhìn mới lạ của phương Tây về một doanh nghiệp đi đầu tại Việt Nam. Thứ hai, nội dung của bài viết này đã qua chỉnh sửa, chắt lọc để tập trung vào quá trình hình thành của Vingroup. Những đoạn về chính trị do đó cũng bị lược bỏ vì nó nằm ngoài ranh giới mà chúng mình muốn vượt qua. Spider Room đang cần tìm hai người đồng đội full-time editor cho mảng video ngắn trên dưới một phút và một editor quay dựng cho mảng vlogs, podcast và quảng cáo. Thông tin cụ thể chúng mình sẽ để ở phía dưới nha. Và không mất nhiều thời gian của các bạn nữa, vào việc thôi. Mấy tuần trước, tôi có đi về phía đông của Hà Nội, xuyên qua các khu công nghiệp và ruộng đồng, đến thành phố cảng Hải Phòng thuộc miền Bắc của Việt Nam. Bác Tài chở tôi ra một cây cầu vượt để ra đảo Cát Hải. Tại đây, một thứ đáng chú ý đang dần hình thành chiếc xe hơi quốc dân đầu tiên của Việt Nam đang được chế tạo dưới nhãn hiệu VinFast. Chiếc xe này nằm trong một dự án trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ của một công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam, Vingroup, vốn nằm dưới quyền điều hành của người giàu nhất đất nước, Phạm Nhật Vượng. Vingroup đã xây dựng một cơ sở sản xuất tích hợp nằm trên phần đất lấn ra biển. Một nhà máy tiên tiến bậc nhất chứa đầy robot sản xuất đã được xây lên trong vòng 21 tháng, một tốc độ xây dựng nhanh đến mức mà khi tôi mở bản đồ Google lên để kiểm tra vị trí của mình, Google vẫn còn cho thấy rằng tôi đang đứng ở trên mặt biển của Vịnh Bắc Bộ. Nếu bạn chưa nghe danh Vingroup bao giờ thì các bạn sẽ sớm nghe thôi. Tại Việt Nam, người ta miêu tả nó như một phiên bản trà bầu của Hàn Quốc, một tập đoàn đa ngành, cái gì cũng làm và mang trọng trách làm ngọn cờ đầu của nền kinh tế, giống như là Hyundai hay là Samsung vậy. Tập đoàn này không chỉ thống trị thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sản phẩm ra toàn thế giới. Tập đoàn này có gốc gác là một doanh nghiệp sản xuất mì gói tại Ukraine thời hậu Xô Viết. Trở nên nổi tiếng trong ngành địa ốc và kinh doanh du lịch nghỉ mát trước khi lấn sang làm chuỗi siêu thị nhỏ, trường học, bệnh viện. Gần đây nhất, họ làm điện thoại thông minh và xe hơi. Vào tháng 4 vừa rồi, Vingroup mở một khách sạn 5 sao, có đài quan sát trong tòa cao ốc Landmark 81, tòa nhà cao nhất Đông Dương đây được xem là một địa điểm tốt để quan sát được các tòa cao ốc mới, nhiều tòa của chính Vinhomes đang dần dần làm thay đổi chân trời của thành phố Hồ Chí Minh khi hãng Formula 1 tổ chức cuộc đua công thức 1 đầu tiên của họ tại Hà Nội vào năm sau. Vingroup sẽ là nhà tài trợ độc quyền của họ. Ngày nay, một người Việt Nam có đẳng cấp nhất định thường sống trong một căn nhà Vinhomes, cho con học trường Vinschool và từ năm 2020 là trường đại học VinUni, đi nghỉ mát tại khu resort Vinpearl và nạp điện cho chiếc xe máy VinFast của họ tại một siêu thị Vinmart. Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup miêu tả doanh nghiệp của mình như một nhà cung ứng hàng hóa và dịch vụ từ trong nôi ra đến ngoài chợ cho một quốc gia đang trong cơn chuyển dịch. Với danh tiếng của chúng tôi, bất kỳ sản phẩm nào của Vingroup đều bán rất chạy. Một cựu nhân viên ngân hàng Lehman Brothers nói với tôi khi chúng tôi gặp mặt tại một văn phòng mới của VinFast. Lối đi vào văn phòng đó phải đi qua một cổng hình chữ V mang phong cách phục cổ vị lai của nhà máy VinFast. Sự trỗi dậy của Vingroup phản ánh sự trỗi dậy của Việt Nam, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Người sáng lập Vingroup là người giàu nhất trong 5 tỷ phú của đất nước. Theo tạp chí Forbes, ông có giá trị tài sản là 7,6 tỷ đô la Mỹ. Nhưng phần còn lại của Việt Nam đang tăng trưởng theo. Theo tập đoàn nghiên cứu thị trường Nelson, lương trung bình của người Việt đã tăng 17%, còn thu nhập khả dụng của cá nhân đã tăng lên 29% trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018. Lương bổng sẽ tiếp tục tăng thêm 30% nữa, trong khi thu nhập sẽ tăng thêm 26% từ nay cho đến năm 2022. Nelson chỉ ra rằng số lượng người giàu ở Việt Nam đang gia tăng chóng mặt, trong đó có các triệu phú đô la Mỹ. Con số triệu phú đô la này sẽ tăng 170% để đạt 38.600 người trước năm 2025. Trong suốt nhiều tháng nghiên cứu bài viết về Vingroup, tôi đã quan sát cận cảnh những chuyển biến như vậy. Tôi đã đi qua Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai siêu đô thị của Việt Nam. Tôi đã đi xuống phía Nam đến Phú Quốc, nơi từng là một hòn đảo của những người du lịch ba lô nhàn nhã. Giờ đây tại đó, Vinpearl đang xây dựng hàng ngàn phòng khách sạn cùng một khu công viên hoang dã có những bầy thú săn và những buổi biểu diễn các điệu nhảy Zolo hai lần một ngày tôi đã nói chuyện với những người theo dõi sự trỗi dậy của Vingroup, từ chính các quan chức của tập đoàn cho đến những nhà tư vấn, nhà phân tích, từ nhân viên hiện thời cho đến cựu nhân viên tập đoàn và các nhà hoạt động xã hội dân sự. Quả là không khó để tìm được những người ngưỡng mộ Vingroup. Logo của tập đoàn này có hình con chim chữ V màu vàng ở trên nền đỏ, đó là màu của quốc kỳ Việt Nam. Vingroup đang khá thành công trong việc tuyển dụng những tài năng người Việt Nam trong và ngoài nước. Những người này có kinh nghiệm để phụ trách các hoạt động ngày càng mở rộng của họ trong số những người đó có cả Jim DeLuca, từng là một nhân viên cừ cựu của hãng General Motors. Ông hiện là giám đốc điều hành của VinFast. Tuy nhiên, mức độ phát triển lớn của tập đoàn này cũng đã đặt ra nhiều dấu hỏi. Một số nhà phân tích đã tỏ ra lo ngại rằng Vingroup đang bung ra quá cỡ khi lấn sân ra ngoài lĩnh vực bất động sản, một lĩnh vực hái ra tiền, sang một ngành nhiều rủi ro hơn và có tính cạnh tranh cao hơn là sản xuất xe hơi. Hơn hai thập niên làm phóng viên quốc tế, tôi nghiệm ra rằng chính phủ Việt Nam là một trong những chính phủ thân thiện với doanh nghiệp nhất mà tôi từng gặp. Tuy nhiên, do thiếu vắng những cơ chế kiểm soát và cân bằng, thì có một rủi ro là các doanh nghiệp lớn có thể giành được quá nhiều quyền lực. Rủi ro đó vẫn là đáng kể, ngay cả với những doanh nghiệp có sứ mệnh tự xưng như Vingroup là tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt Nam. Đặng Hoàng Gia, người điều hành một tổ chức phi chính phủ chuyên về quản trị công, cho rằng quyền lực của Vingroup đang làm chia rẽ công luận. Một phần công luận ngưỡng mộ Vingroup vì họ xây dựng được những tòa nhà chọc trời, những khu resort và nhiều thứ khác. Một phần khác, tôi thuộc phần này thì đang rất lo lắng về những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường từ công việc kinh doanh của Vingroup, về cái cách rất phi minh bạch mà các tài sản công cứ biến thành tài sản của Vingroup và về cái cách mà họ đang làm ảnh hưởng lên truyền thông để bịt miệng những ai đang chỉ trích họ, ông Giang nói. Trước khi tiếp tục, nếu như bạn thích video này của Spider Room thì chúng mình có một bất ngờ cho các bạn đây. Phía dưới, ở trong phần bình luận ấy là những sản phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng dành riêng cho video này. Nếu có thời gian thì các bạn ghé xem thử nhá. Việc này sẽ giúp cho Room có thêm một chút tài nguyên để duy trì và phát triển thêm những video chất lượng hơn nữa. Thế thôi, quay trở lại với video chính nào. Người sáng lập của Vingroup, Phạm Nhật Vượng hay là Vượng Vin, như cái cách nhiều người vẫn gọi là một người khôn lanh và làm việc không ngừng nghỉ người giàu nhất Việt Nam này điều hành tập đoàn của ông ta một cách chặt chẽ. Tôi được bảo là ông Vượng chỉ trả lời phỏng vấn một lần ở trong một năm và tờ tuổi trẻ của Việt Nam đã giành được suất phỏng vấn đó từ tháng 2 vừa rồi. Ông Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968 và lớn lên ở Hà Nội. Cha của ông phục vụ trong không quân. Khi còn là một thiếu niên trong những năm 1980, ông Vượng là một trong số những học sinh có được đặc quyền đi du học tại Đông Âu. Khi đó nền kinh tế hậu chiến của Việt Nam vẫn đang khốn khổ vì cấm vận. Sau khi học tại một viện địa chất ở Moscow, Phạm Nhật Vượng chuyển về Kharkiv ở Ukraine. Khi khối Xô Viết tan rã, một loạt các cơ hội kinh doanh đã mở ra cho những ai dám làm dám chịu. Phạm Nhật Vượng ban đầu phối hợp làm ăn với cả Lê Viết Lam, một sinh viên Việt Nam khác. Ông Lam sau này cũng sáng lập một tập đoàn đa ngành khác là Sun Group. Năm 1993, Vượng và Lam thành lập Technocom. Công ty này sử dụng một quy trình công nghệ mang từ Việt Nam sang để tạo ra Mivina, nhãn hiệu mì gói phổ biến nhất tại Ukraine. Cách đây một thập niên, Vượng bán Technocom cho Nestle với mức giá ước lượng khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Ông mang khoản tiền này về Việt Nam, đó là một quyết định đúng thời điểm. Ông rút tiền khỏi Ukraine đúng lúc cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đang ảnh hưởng đến quốc gia Đông Âu này, để rồi mang tiền về Việt Nam khi các biện pháp cải cách kinh tế theo định hướng thị trường đang đẩy mạnh và tăng trưởng ở đây. Bổ sung từ phía người dịch, mặc dù thông tin trên được báo chí xác nhận, tuy nhiên, việc kinh doanh của Phạm Nhật Vượng ở Việt Nam đã bắt đầu ít nhất là từ đầu những năm 2000 như thông tin ở trên website của tập đoàn về các dự án Vinpearl ở Nha Trang và Vincom Bà Triệu ở Hà Nội. Dự án đầu tiên của Phạm Nhật Vượng là khu Resort Vinpearl. Khu này được xây dựng trên một hòn đảo kém phát triển, nằm ngoài khơi thành phố biển Nha Trang. Các nhân viên Vingroup mới vào làm thỉnh thoảng hay được kể lại cách mà ông Vượng giải quyết được một thử thách kỹ thuật tưởng chừng như là không thể nào giải quyết nổi. Đó là xây dựng cáp treo đi ngang biển từ ngoài đảo và vào trong đất liền. Sau thành công ban đầu đó, ông Vượng xây dựng tổ hợp cao ốc đầu tiên của mình tại Hà Nội, trung tâm Vincom Bà Triệu và một loạt các dự án nhà ở khác tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều dự án đó được xây dựng và hỗ trợ từ các chương trình xây dựng chuyển giao, build and transfer. Trong các chương trình này, các công ty nhà nước thiếu tiền hay các quan chức giao đất cho các nhà kinh doanh địa ốc để đổi lấy đường xá hay là cơ sở hạ tầng khác. Năm 2012, Vượng sắp nhập Vinpearl, mảng kinh doanh resort với cả Vincom, mảng kinh doanh địa ốc để tạo thành Vingroup Tất cả những gì tôi nghe về Vingroup đều cho thấy đây là một môi trường làm việc khá khắt khe. Họ có một quy chuẩn ăn mặc nghiêm khắc, những nhân viên vi phạm có thể bị chịu phạt bằng cách trừ thu nhập. Trong cuộc phỏng vấn với cả tờ tuổi trẻ, ông Vượng cho rằng văn hóa doanh nghiệp của Vingroup được xây dựng xung quanh ba giá trị: lòng yêu nước, kỷ luật và văn minh. Ông Vượng đề xuất cho nhân viên tập đoàn đọc một cuốn sách dạy kinh doanh, từ tốt đến vĩ đại. Tại sao một số công ty đạt bước nhảy vọt còn các công ty khác thì không? Vingroup càng mở rộng sang các ngành khác thì sản phẩm mới thì càng xuất hiện nhiều hơn. VinFast mới đây sản xuất xe máy điện, một dạng ít ô nhiễm hơn so với phương tiện mà phần lớn người Việt Nam đang dùng để đi lại. Tuy nhiên, VinFast lại đang đặt cược vài triệu người trong dân số 100 triệu người Việt Nam. Những người sẽ sớm đặt mua những chiếc xe hơi đầu tiên của họ. Công luận biết rất ít về các mối quan hệ giữa Vingroup và chính phủ Việt Nam. Trong khi giới lãnh đạo Việt Nam đang tìm cách đẩy qua bên lề các doanh nghiệp nhà nước cứng nhắc, họ thường phát biểu rằng khối kinh tế tư nhân đang là động lực hàng đầu cho tăng trưởng của đất nước năm 2017 khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, người mới đây đã trở thành chủ tịch nước, tới thăm nhà máy VinFast. Có thông tin cho biết rằng, ông Trọng đã khen ngợi Vingroup là nhà tiên phong trong sản xuất nhãn hiệu xe quốc gia. Gần đây hơn, trong một dịp khai trương sản phẩm hồi đầu tháng 6 năm 2019, Phạm Nhật Vượng đã lái một chiếc xe tại nhà máy Hải Phòng của VinFast, ngồi cùng xe với cả ông Vượng là khuôn mặt tươi cười của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người đang khuyến khích người dân nước mình ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm ngoái chính phủ Việt Nam đưa ra một số biện pháp để kiểm soát lượng xe nhập khẩu. Động thái này có lợi cho VinFast và cả Thaco, nhà sản xuất xe hơi còn lại của Việt Nam. Nhiều người Việt Nam tin rằng động thái đó là một nỗ lực bảo hộ nhãn hiệu xe hơi non trẻ của VinFast. Việt Nam cũng đã công bố các kế hoạch giảm sử dụng xe gắn máy gây ô nhiễm môi trường trong giao thông tại hai siêu đô thị là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người Việt Nam nói với tôi rằng động thái này cũng được thiết kế để giúp đỡ cho các xe máy chạy điện của VinFast và cho doanh nghiệp kinh doanh xe buýt chạy điện VinBus mà Vingroup mới sáng lập ra vào tháng 5 năm 2019. Khi tôi hỏi Phó Chủ tịch Thủy rằng Vingroup có đóng vai trò gì trong chính sách giao thông của chính phủ Việt Nam hay là không, bà Thủy gạt bỏ ngay ý tưởng đó. Chúng tôi không bao giờ vận động hành lang với cả chính phủ vì bất cứ điều gì cả, bà nói. Trình bày chung về tầm nhìn của ông Vượng dành cho Vingroup, bà Thủy nói rằng tập đoàn này có một sứ mạng rất nặng nề là phải dẫn dắt nhiều ngành công nghiệp của Việt Nam với mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu hay chí ít là đứng nhì trong mọi ngành kinh doanh mà họ làm. Chúng tôi đã có may mắn trong các năm qua khi chính phủ hỗ trợ kinh tế tư nhân vươn lên hàng đầu. Chúng tôi may mắn đã có mặt đúng thời điểm và đang làm những gì tốt nhất cho đất nước. Năm ngoái, Vingroup làm cả thị trường ngạc nhiên bằng việc tuyên bố khởi động mảng kinh doanh điện thoại thông minh Vinsmart và một đơn vị mới ở trong tập đoàn chuyên về trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn. Ông Vượng tuyển người một cách sâu rộng cho các hoạt động mới, săn tìm nhân tài từ giới Việt kiều. Vũ Hà Văn là một giáo sư toán tại trường đại học Yale. Ông đã có nhiều năm làm việc tại nước ngoài. Ông đã được chọn làm cố vấn chính cho Vingroup về trí tuệ nhân tạo. Tôi đến nói chuyện với cả ông Văn tại khu Time City, một khu đô thị tại Hà Nội do Vingroup xây dựng Khu này là một minh họa sống động cho tầm nhìn của Vingroup, bên cạnh các khu căn hộ chung cư cao cấp của Vinhomes là bệnh viện quốc tế Vinmec, một ngôi trường Vinschool, một thủy cung Vinpearl và một khu mua sắm Vincom Megamall. Ông Văn bảo với tôi rằng công việc của họ là nghiên cứu các ứng dụng dữ liệu lớn sẽ cho phép Vingroup cung cấp thêm các dịch vụ khác khi tập đoàn này mở rộng các ngành kinh doanh điện thoại, TV thông minh, nhà cửa và xe hơi. Ví dụ các cửa hàng siêu thị của Vinmart có thể được sử dụng các camera an ninh để lưu lại thông tin về thời gian khách hàng nán lại trong một gian hàng. Ông Văn cũng nói với tôi rằng, đơn vị nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Vingroup đang tiến hành các nghiên cứu với mục đích trợ giúp cộng đồng khoa học và xã hội nói chung. Trong đó có một nghiên cứu làm bản đồ gen cho người Việt Nam. Qua một chương trình có khả năng giúp ích cho ngành công nghệ còn non trẻ của Việt Nam, Vingroup còn đang cấp học bổng cho các sinh viên cao học tài năng. Những người này không hề có nghĩa vụ bắt buộc phải làm việc cho Vingroup sau khi tốt nghiệp, Chúng tôi cho rằng nếu lực lượng đông đảo lao động của cả nước lớn mạnh, chúng tôi cũng sẽ hưởng lợi thôi. Ông Văn bảo với tôi. Tuy nhiên, với việc Vingroup và các công ty đang lên gia tăng ảnh hưởng và cho ra lò các công nghệ mới đầy quyền năng, giới hoạt động xã hội dân sự nói rằng cần phải có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả giới doanh nghiệp lớn. Các quan điểm phê phán và các báo cáo khắt khe với giới doanh nghiệp lớn rõ ràng là đang thiếu vắng trong môi trường truyền thông chưa đủ phát triển như ở Việt Nam. Các đơn vị truyền thông ở Việt Nam không chỉ phải có trách nhiệm tối đa với cả từng lời ăn tiếng nói, mà họ thường phải vật lộn về mặt tài chính và rất ngại làm phiền lòng các doanh nghiệp mua nhiều quảng cáo. Khi tôi đến dự buổi khai trương mẫu điện thoại mới Vinsmart tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng tháng 12 năm ngoái, trong bộ tài liệu quảng cáo dành riêng cho báo giới mà bên Vingroup trao cho tôi, có kèm riêng một phong bì 2 triệu đồng. Tôi trả cái phong bì đó lại cho một nhân viên của Vingroup. Bên Vingroup xác nhận rằng tại Việt Nam, theo thông lệ, Doanh nghiệp thường mời các phóng viên ăn trưa sau buổi họp báo. Một khoản tiền tiêu vặt thường được các doanh nghiệp trao cho các phóng viên trong trường hợp doanh nghiệp không thể tổ chức bữa ăn trưa. Các bữa ăn trưa của tôi tại Hà Nội đều do tòa soạn Financial Times chi trả và rất ít khi nhiều hơn 200.000 đồng. Khi tôi mới lần đầu tiên viết bài về VinFast cho tạp chí Financial Times vào năm 2018, công ty này đã liên lạc với tôi vài phút sau khi bài báo được đăng ở trên mạng. Họ yêu cầu chúng tôi xóa bỏ một câu ở trong bài nói về mối quan hệ giữa Vingroup với cả hãng BMW vốn đang hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho VinFast. Vingroup không hề nói rằng câu đó là sai sự thật. Financial Times từ chối yêu cầu xóa đó của họ. Tranh luận về tầm ảnh hưởng đang lớn mạnh của Vingroup thường sống động hơn trên các nền tảng mạng xã hội. Việt Nam hay được miêu tả là một phiên bản thu nhỏ của Trung Quốc. Tuy nhiên có một lĩnh vực mà phép so sánh này chật lất, mạng Internet. Trung Quốc xây dựng mạng Internet riêng của họ sau bức tường vạn lý tường lửa để không cho các dịch vụ mạng xã hội từ Mỹ xâm nhập. Việt Nam thì lại vẫn cho phép Facebook, YouTube và Google hoạt động. Người Việt Nam được tự do nói những gì mà họ nghĩ, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn phải gánh chịu hậu quả của việc đó. Sử dụng một luật an ninh mạng khắt khe mới ban hành, chính phủ Việt Nam đang cố gắng kiểm soát các doanh nghiệp công nghệ khổng lồ từ Mỹ, cũng như là môi trường tự do ngôn luận mà các doanh nghiệp này cung cấp. Chính phủ Việt Nam đang cảnh giác với vai trò của mạng xã hội trong việc tạo điều kiện cho người dân tổ chức các cuộc biểu tình lớn. Những cuộc biểu tình như thế đã diễn ra trong những năm gần đây. Ví dụ như cuộc biểu tình năm 2016 liên quan đến việc một nhà máy thép của Đài Loan xả chất độc ra bên ngoài. Tranh cãi về Vingroup xuất hiện trong một thời điểm quan trọng đối với các nhà lãnh đạo ở Việt Nam. Các chaebol ở Hàn Quốc đã từng là một nền tảng cho kỳ tích phát triển kinh tế của nước này, nhưng các chaebol cũng đã từng liên tục làm xáo trộn hệ thống tài chính ở Hàn Quốc và gặp hàng loạt các bê bối một bê bối năm ngoái dẫn đến án tù dành cho cựu tổng thống Park Geun-hye. Một chuyên gia người Hàn Quốc nói rằng có một rủi ro là các doanh nghiệp mới nổi của Việt Nam, dẫn đầu là Vingroup có thể trở thành những doanh nghiệp quá lớn để có thể bị sụp đổ, too big to fall. Việc này mang lại những hậu quả nhất định cho cả nền kinh tế và xã hội ở Việt Nam. Nếu Vingroup hay các doanh nghiệp khác chiếm một phần đáng kể việc sản xuất hay là nguồn việc làm của Việt Nam, chính phủ sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc phải dựa dẫm vào các doanh nghiệp lớn đó để điều hành chính sách kinh tế U Chan Kim, một giáo sư dạy ngành kinh tế của trường đại học Korea, nói với tôi qua điện thoại từ Seoul. Rất khó để quản lý các doanh nghiệp này và truyền thông trong nước cũng sẽ phụ thuộc nặng nề vào quảng cáo từ Vingroup và các doanh nghiệp khác, phụ thuộc tới mức truyền thông sẽ không đưa các tin về các bê bối của doanh nghiệp. Không thể biết được là giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có đang thảo luận chuyện này hay không. Công chúng hiếm khi được biết đến các tranh luận chính trị trong nội bộ đảng, nhưng chính sách mang dấu ấn nhất của vị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là chiến dịch chống tham nhũng vẫn đang tiếp diễn. Chiến dịch này đã khiến một loạt các cựu quan chức và doanh nhân vào tù. Hồi tháng 4 vừa rồi, công an bắt Phạm Nhật Vũ, em trai của Phạm Nhật Vượng, với nghi vấn đưa hối lộ trong một vụ bê bối của một doanh nghiệp truyền thông. Vụ bắt giữ này có vẻ không liên quan đến Vingroup. Tuy nhiên, nhiều người xem đây là một dấu hiệu cho thấy rằng nhà nước Việt Nam đang ngày càng ít dung túng cho các sai phạm của những kẻ chóp bu. Trong điều kiện là nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tăng trưởng mạnh,